Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9 hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phần viết, viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Sách giáo khoa từ trang 91 đến trang 95. Yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động là giới thiệu được những thông tin cần thiết về trò chơi hay hoạt động hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia. Miêu tả được quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động, nêu được vai trò, tác dụng của trò chơi hay hoạt động đối với con người, nêu được ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động. Phân tích bài viết tham khảo, chơi truyền, giới thiệu trò chơi, chơi truyền, miêu tả quy tắc, Số người tham gia trò chơi từ 2 đến 6 người chơi theo cặp hoặc chơi luân phiên theo nhóm hoặc chia đội đồ vật dùng cho trò chơi, 10 que truyền nhỏ, một quả tròn nặng. Cách chơi, người chơi tay cầm quả tung lên không trung, đồng thời nhặt que truyền đã được giải sẵn dưới đất, kịp để bắt quả khi rơi xuống. Chơi từ bàn 1 đến 10, người chơi vừa tung quả, nhặt que truyền vừa đọc đồng dao. Luật chơi Khi đến lượt truyền ai không bắt được quả hay bắt que truyền đúng thì sẽ mất lượt đối phương sẽ được chơi. Tác dụng của trò chơi, luyện sự khéo léo, nhanh tay, nhanh mắt, khả năng tính toán, gắn kết, hòa đồng, củng cố tinh thần đồng đội, mang đến sự vui vẻ. Ý nghĩa của trò chơi, chơi truyền thể hiện nét đẹp, dân gian, văn hóa người Việt. Bây giờ ta sẽ thực hành viết theo các bước. một Trước khi viết, chúng ta đầu tiên phải lựa chọn đề tài Em hãy nhớ lại những trò chơi hay hoạt động mà em biết hoặc từng tham gia. Ngày nay có khá nhiều trò chơi hay hoạt động được tổ chức trong các sự kiện như đi dã ngoại, cắm trại. Em có thể thuyết minh về những trò chơi hay hoạt động đó. Em cũng có thể chọn những trò chơi dân gian mình đã tham gia hoặc thấy thích thú và muốn tìm hiểu. Gợi ý chúng ta có thể viết về trò ô ăn quan, trò bịt mắt bắt dê, trò chi chi chành chành hoặc trò kéo co. Sau khi lựa chọn đề tài, chúng ta sẽ phải tìm ý. Em hãy tìm ý cho bài viết bằng cách trả lời những câu hỏi dưới đây. Trò chơi hay hoạt động đó thường diễn ra ở đâu? Trò chơi hay hoạt động đó dành cho lứa tuổi nào? Hiện nay người ta có còn chơi trò chơi đó hay duy trì hoạt động đó nữa không? trò chơi hay hoạt động đó diễn ra như thế nào quy tắc của trò chơi hay hoạt động đó là gì trò chơi hay hoạt động đó có tác dụng như thế nào đối với con người và ý cuối cùng là ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đó là gì sau đó thì chúng ta sẽ lập dàn ý dàn ý của chúng ta sẽ gồm 3 phần mở bài thân bài và kết bài mở bài giới thiệu về trò chơi dân gian bạn sẽ thuyết minh kéo co, ô ăn quan, nhảy dây, trốn tìm vân vân. Về thân bài chúng ta sẽ giải thích khái niệm. Trò chơi dân gian là những hoạt động vui chơi giải trí do quần chúng nhân dân sáng tạo ra và được lưu truyền tự nhiên qua nhiều thế hệ, phản ánh đời sống tinh thần, văn hóa của dân tộc. Trò chơi dân gian là hình thức sinh hoạt cộng đồng được nhân dân tiếp cận và gắn bó nhiều nhất, diễn ra mọi lúc, mọi nơi, không hạn định về mặt thời gian, không gian thuyết minh về một trò chơi cụ thể, tìm hiểu về nguồn gốc của trò chơi, trò chơi ra đời khi nào, lấy cảm hứng từ đâu, ngày nay trò chơi có còn phổ biến hay không, được lưu giữ tại bảo tàng. Ngày nay trò chơi có còn phổ biến không hay được lưu giữ tại bảo tàng? Nêu những đặc điểm đặc trưng của trò chơi như là số lượng người chơi, độ tuổi thường chơi, thời gian chuẩn bị, thời gian chơi, các kỹ năng cần thiết, các dịp mà tổ chức trò chơi, lễ hội, thi đấu, đối tượng tham gia trò chơi, độ tuổi, giới tính, giới thiệu về cách thức chơi và luật chơi, ý nghĩa của trò chơi dân gian. Giải trí tạo niềm vui cho con người là nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Và cuối cùng là kết bài khẳng định lại ý nghĩa của trò chơi dân gian trong đời sống tinh thần của con người. Sau khi chúng ta lập dàn ý rồi thì chúng ta sẽ bước vào à, viết. Ở đây cô sẽ giới thiệu với các em thuyết minh trò chơi kéo co. Tuổi thơ của mỗi con người chúng ta chắc hẳn không còn xa lạ gì với những trò chơi dân gian. Đó chính là một phần gia vị không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Một trong số những trò chơi dân gian phổ biến có lẽ chính là trò chơi kéo co. Đấy là hết phần mở bài, sang phần thân bài. Kéo co là một trò chơi xuất hiện từ rất lâu đời và không ai biết rõ về nguồn gốc của nó. Trò chơi này thường được tổ chức trong các lễ hội truyền thống của dân tộc, hoặc đơn giản là được trẻ con chơi trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, trò chơi này cần phải thể hiện tinh thần đồng đội cao và phải có sức khỏe để tham gia. Luật chơi của trò này vô cùng đơn giản. Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị một sợi dây thừng to chắc chắn, có độ dài vào khoảng 10 mét hoặc có thể hơn. Cùng với đó là một chiếc khăn được buộc giữa chiếc dây. Đây chính là dấu hiệu chiến thắng trong cuộc đọ sức. Đối tượng tham gia của trò chơi này là những người thanh niên khỏe và được chia làm hai phe có số lượng bằng nhau để chơi, không giới hạn số lượng của mỗi đội chơi. Sau đó người chơi sẽ dùng hết sức lực của mình kéo sợi dây, thừng sao cho chiếc khăn buộc giữa dây nghiêng về phía mình và vượt qua vạch giới hạn của mình trước thì bên đó thắng. Trong một cuộc thi đấu kéo co, người ta cử ra một trọng tài. Trọng tài sẽ là người phân định thắng thua giữa hai đội chơi. Trong quá trình chơi, đòi hỏi người tham gia phải kéo hết sức lực tinh thần đoàn kết cao và khi kéo co có thể đau rát tay do ma sát với sợi dây thừng nên cần phải rất cẩn thận khi chơi. Trò chơi kéo co đã trở thành một nét đẹp văn hóa đối với người dân Việt Nam. Nó không chỉ đem lại niềm vui cho mọi người mà còn thể hiện sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, khéo léo giữa những người chơi với nhau. Đây là một trò chơi dân gian truyền thống được mọi người vô cùng ưa chuộng và thường được tổ chức trong các hội hè hội xuân tưng bừng náo nhiệt. Đặc biệt từ cuối năm 2013, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam đã quyết định xây dựng hồ sơ đề cử nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống chỉnh nên UNESCO công nhận danh hiệu di sản phi vật thể của nhân loại. Như vậy, kéo co là một trò chơi dân gian vô cùng có ý nghĩa. Đáng tiếc rằng, hiện nay có rất nhiều trò chơi điện tử nổ ra và dường như những trò chơi dân gian này đã dần bị rơi vào quên lãng. Do vậy mà việc tuyên truyền giáo dục trẻ chơi những trò chơi lành mạnh ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Và tất cả chúng ta hãy chung tay bảo vệ, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa này của dân tộc. Đấy là thuyết minh về trò chơi kéo co. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thuyết minh về trò chơi chi chi chành chành. Trò chơi này thì nó đơn giản nên chúng ta thuyết minh ngắn gọn như sau. Trong các lớp học mầm non, tiểu học, những cô bé cậu bé thường hay tụng năm, tụng ba chơi trò chơi đố chữ, nối từ, nuna nu nống và trong đó có trò chơi chi chi chành chành. Trò này thuở ấu thơ em vẫn thường chơi với bạn, với chị em trong nhà và mỗi lần chơi đều hồi hộp rồi vui vẻ đến lạ. Cái cảm giác mỗi khi ngón tay không kịp rút về bị bàn tay bạn nắm được thật kích thích vô cùng. Trò chơi chi chi chành chành cần ít nhất hai người chơi, còn lại có thể 5 đến 7 bạn cũng được. Đầu tiên, oản tù tì, ai thua sẽ phải bắt bạn. Người bắt bạn xòe bàn tay trái ra, những bạn kia cùng nhịp nhịp gõ ngón tay vào lòng bàn tay bạn. Bạn xòe tay cất tiếng đọc bài đồng dao quen thuộc. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương, ba vương ngũ đế, cái dế đi tìm, con chim làm tổ, ù à ù ập. Sau tiếng ập bạn bắt sẽ nhanh chóng nắm tay lại, còn những bạn khác sẽ nhanh chóng rút ngón tay lên. Đừng để bạn bắt bắt được ngón tay. Nếu ai rút chậm, bị bắt ngón tay là thua, phải trở thành bạn bắt xòe tay trái ra để các bạn khác đặt ngón trỏ vào ngõ nhịp. Trò chơi cứ tuần tự như thế cho đến khi tan thì thôi. Chi chi chảnh chảnh là trò chơi đơn giản, không cần đến đồ chơi và chỗ chơi cố định. Chỉ dăm ba đứa trẻ là có thể bắt đầu chơi ở bất cứ chỗ nào, trong nhà, ngoài ngõ, dưới gốc cau hoặc cây rơm ngày hè. Bên bếp lửa hồng trong ngày đông lạnh giá, trò chơi này luyện cho trẻ phản xạ nhanh, tạo tình cảm yêu mến gắn bó với bạn bè cùng trang lứa, cùng với những trò chơi hấp dẫn khác như ú tim, rồng rắn lên mây, trồng nụ trồng hoa mà đứa trẻ nào cũng biết. Chi chi chành chành và bài đồng dao vui tươi nhí nhảnh đã trở thành kỷ niệm đẹp đẽ, in sâu vào ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta. Thế thôi chỉ rất là ngắn gọn Bây giờ ta nếu như không thích hai bài viết trên ta có thể tham khảo trò chơi bịt mắt bắt dê Chúng ta thuyết minh về trò chơi bịt mắt bắt dê Cô không đọc nữa mà cô trình chiếu cho chúng ta xem đây nhé Nếu chúng ta thích thì ta có thể dừng hình chúng ta tham khảo Đến đây là hết rồi đấy còn đây là thuyết minh về trò chơi mèo đuổi chuột. Đấy. Sau khi viết xong ta sẽ chỉnh sửa bài viết. Cô chỉ giới thiệu với các em 4 năm trò chơi như vậy thôi. Các em thích trò nào thì các em thuyết minh về trò đó. Chỉnh sửa bài viết chúng ta hãy giả soát bài viết của em theo những yêu cầu ở cột trái và gợi ý chỉnh sửa ở cột phải yêu cầu phải giới thiệu được những thông tin cần thiết về trò chơi hay hoạt động. Nếu bài viết chưa giới thiệu cụ thể tên trò chơi hay hoạt động, hoàn cảnh diễn ra trò chơi hay hoạt động, đối tượng tham gia thì cần bổ sung. Yêu cầu tiếp theo là miêu tả chi tiết rõ ràng quy tắc, luật lệ của trò chơi hay hoạt động. Bổ sung thông tin nếu cần hoặc điều chỉnh các câu đoạn cho bài viết mạch lạc. Yêu cầu tiếp là nêu được tác dụng và ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động.